Chào các bạn, mình là Ngọc Thọ Tên trên Facebook của mình là Ngọc Thọ Hay còn gọi là bà ngoại xịn Nay mình sẽ hướng dẫn mọi người đổi tên fanpage của Facebook khi nó đã quá 200 like Đầu tiên, các bạn đăng nhập vào Facebook Bạn nên mở trình trình duyệt lên để đăng nhập vào Facebook Tôi khuyên các bạn nên sử dụng Firefox để đăng nhập sao chúng ta lại dùng Firefox mà không phải những trình duyệt khác bởi vì trên Firefox nó cho chúng ta đổi proxy một cách uh, độc lập không liên quan gì đến hệ thống sau khi đăng nhập vào chúng ta sẽ mở cái trang mà chúng ta cần đổi tên cần đổi tên lên các bạn vào trong trang cần đổi tên lên sau đó thay cái proxy của trình duyệt về proxy của Hàn Quốc ở đây tôi sử dụng ROSI là 211.42.249.146 cộng hay còn gọi là port 3128 trên Firefox trên Firefox chúng ta mở option của Firefox ra option vào advanced vào network vào chọn vào setting chọn chọn vào manual proxy configuration chọn chúng ta dán cái proxy vào và cổng nó là 3128 ok ok bước tiếp theo chúng ta chuyển loại trang về local business và là quán bar chọn vào update info loại trang local business 3 save trên lưu lại tiếp theo bước thứ ba chúng ta chuyển ngôn ngữ của tài khoản Facebook về tiếng Hàn để chuyển về tiếng Hàn thì chúng ta kéo trang xuống tận dưới chân chọn vào Facebook book và chọn chỗ đây nó có chữ English ta bấm vào chữ English này chọn vào chữ Korean ở gần cuối đấy bây giờ trang của chúng ta đã chuyển được chuyển về tiếng Hàn lòng hoàng quá bước tiếp theo bước 4 chúng ta chuyển xuống phần dịch tên trang do chúng ta có người biết có người không biết nhưng tôi không biết tiếng Hàn và tôi chọn là dòng thứ hai từ dưới lên à? dòng thứ hai từ dưới lên bấm vào đây bấm vào nút này để mở cái phần dịch viên trang ra bấm vào để mở ra bước 5 là bấm vào mở ra bước thứ 6 chúng ta gõ bất cứ một chữ Hàn nào vào dòng thứ ba của cái ô nó vừa mở ra như tôi thì tôi sẽ copy paste cho nó nhanh copy copy paste dòng thứ ba đấy các bạn chú ý nhé dòng thứ ba bấm vào lưu ạ bước quay là chúng ta phải bấm vào lưu đúng không ạ bấm vào lưu ok bước tiếp theo vào phần địa chỉ trang và thay đổi địa chỉ của trang đây tôi ờ, không cũng không biết đọc tiếng Hàn mà tôi chọn là đây nó là nhớ là sẽ là dòng từ thứ năm từ trên xuống 1 2 3 4 5 đây là phần địa chỉ ạ chúng ta sẽ chọn vào này Jordan Aman Jordan và nhập cái code vào đây dòng đầu tiên là chúng ta sẽ chọn nhập vào zip code là 45 số 0 dòng thứ hai là aman Jordan dòng thứ ba là Jordan chọn vào lưu nó sẽ báo là không được thì chúng ta sẽ chọn thành là ở đây sẽ là 8 số 0 cái ờ, zip code là 8 số 0 và bây giờ là thế là đã được bước 9 tên trang cũ đã được loại bỏ bây giờ chúng ta sẽ nhập địa chỉ đã ta đã xóa cái địa chỉ đã nhập đi và cái việc này chúng ta phải làm thật cẩn thận các bạn nhìn đấy tên trang cũ đã được bỏ cái địa chỉ chúng ta giờ sẽ bỏ nó đi chọn đây xóa này. xóa đây xóa bấm vào lưu chúng ta sẽ chọn lại để xóa một lần nữa để xóa cái vị trí nó trên bản đồ đi xóa vị trí trên bản đồ đi các bạn bấm vào đây là xong bây giờ chúng ta sẽ chuyển ngôn ngữ về tiếng Anh chuyển ngôn ngữ của tài khoản Facebook về tiếng Anh lại dạ, bấm vào cái trận đấy English US Bước thứ 11 chúng ta sẽ chuyển trang về thể loại là ban nhạc loại trang này. music music band ok sấy trên bây giờ chúng ta vào phần dịch tên trang dòng thứ dòng thứ hai từ dưới lên ấy. dịch tên trang bây giờ chúng ta đã có phần tiếng anh ở đây thì tên trang bây giờ chúng ta đã có phần lựa chọn tiếng Anh hãy nhập tên mới vào rồi tôi sẽ đổi tên thành phần mềm chọn lọc trước nó là trang phần mềm chọn lọc save change bước 4 bây giờ chúng ta lại chuyển trang về local business và lại nhập lại cái địa chỉ mà chúng ta đã nhập đầu tiên là sẽ chọn về loại trang local business loại nào cũng được nhưng mà cứ cho về ba đi ạ địa chỉ sẽ đổi về địa chỉ này. địa chỉ này do Jordan này cp là amman dọn đàn cốt cốt là đầu tiên chúng ta sẽ nhập 5 số 0 nó sẽ không đồng ý mình thêm 3 số nữa là sẽ đồng ý ngay ok bây giờ các bạn thấy không cái cái địa chỉ cái phần tiếng uh, tiếng Hàn nó đã bị xóa đi bây giờ chỉ còn một phần mềm chọn lọc bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục xóa cái địa chỉ này đã, sẽ xóa cái địa chỉ vừa nhập vào đi các bạn xóa chú ý xóa cẩn thận giúp tôi ạ đừng là các bạn chú ý phải vào một lần nữa để xóa cái vị, vị trí nó đã lưu trên bản đồ đi ạ turn off bây giờ thì đúng là đã có thể khẳng định với các bạn là chúng ta đã thành công tên trang của chúng ta bây giờ là phần mềm chọn lọc các bạn thấy không ạ view page phần mềm chọn lọc thấy không ạ cảm ơn các bạn đã theo dõi video chào tạm biệt